Cô chào các em Hôm nay các em học bài luyện từ và câu Tuần 25, tiết 49 Chủ ngữ trong câu kể ai là gì Bây giờ cô và các em cùng nhau tìm hiểu bài học này nhé Phần 1 nhận xét Đọc các câu sau Câu A Ruộng rẫy là chiến trường cuốc cày là vũ khí Nhà nông là chiến sĩ Hậu phương thi đua với tiền phương Tác giả Hồ Chí Minh B. Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của đội ta Câu số 1 Trong các câu trên, những câu nào có dạng ai là gì? thì cô đã dạy cho các em những câu kể ai là gì thì các em chú ý tìm cho cô những câu có từ là ở giữa mỗi câu bây giờ các em suy nghĩ và tìm nhé để xem kết quả của các em giống ý của cô không nào cô tìm được bốn câu kể ai là gì ruộng rẫy là chiến trường cuốc cày là vũ khí nhà nông là chiến sĩ kim đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của đội ta câu số 2 xác định chủ ngữ trong câu vừa tìm được muốn xác định đúng chủ ngữ thì các em dựa vào ghi nhớ đã học chủ ngữ của câu chính là những bộ phận trả lời cho câu hỏi ai cái gì con gì Bây giờ cô sẽ làm mẫu bài số 1 Câu kể ai là gì Ruộng rẫy là chiến trường Thì cô đặt câu hỏi như sau Cái gì là chiến trường thì cô sẽ tìm được chủ ngữ là ruộng rẫy. Câu 2, câu 3, câu 4 các em cũng đặt câu hỏi giống như vậy và tìm cho cô bộ phận chủ ngữ. Rồi tiếp theo cô sẽ tìm chủ ngữ có câu 2 là cuốc cày. Chủ ngữ câu 3 là nhà nông. Chủ ngữ câu 4 là Kim Đồng và các bạn anh Chủ ngữ trong các câu trên thể hiện nội dung gì? Thì chủ ngữ trong câu trên chỉ sự vật được giới thiệu, nhận định ở vị ngữ Qua ba câu hỏi số 3 Chủ ngữ trong các câu trên do những từ ngữ nào tạo thành? thì các em nhìn lại cái phần chủ ngữ ruộng rẫy là loại từ nào ruộng rẫy là danh từ cuốc cày là danh từ nhà nông là danh từ kim đồng và các bạn anh là cụm danh từ thì chủ ngữ trong câu kể ai là gì trả lời cho câu hỏi nào các em đã được học rồi bây giờ các em hãy nhắc lại cho cô nhớ nè À, chủ ngữ trả lời cho câu hỏi ai hoặc con gì, cái gì. Còn chủ ngữ thường do những từ ngữ nào tạo thành? Đó là do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. Đúng không nào? Đó cũng phần là ghi nhớ của bài học ngày hôm nay. một Chủ ngữ trong câu kể ai là gì chỉ sự vật được giới thiệu, nhận định ở vị ngữ. Hai là chủ ngữ trả lời câu hỏi ai hoặc con gì, cái gì. Ba là chủ ngữ thường do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. Phần ghi nhớ này các em hãy đọc lại một lần nữa. Sau đó chúng ta sẽ sang phần luyện tập. Bài 1 Đọc các câu sau Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy Tác giả Hồ Chí Minh Vừa buồn mà lại vừa vui Mới thật là nỗi niềm bông phượng Hoa phượng là hoa học trò Tác giả Xuân Diệu Sau khi các em đọc xong các câu sau Các em hãy tìm cho cô câu kể ai là gì bây giờ cô nhắc lại nhé câu kể ai là gì các em chú ý những câu có từ là ở giữa mỗi câu thì chúng ta sẽ tìm được câu kể ai là gì câu b xác định chủ ngữ trong các câu tìm được muốn xác định chủ ngữ đúng thì các em nhớ cho cô những bộ phận nào trả lời cho câu hỏi ai con gì cái gì thì chúng ta tìm được bộ phận chủ ngữ sau khi các em làm xong bài tập 1, chúng ta sẽ qua bài tập 2. Nói từ ngữ thích hợp ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu kể ai là gì. Cột A, bạn Lan, người, cô giáo, trẻ em. Cột B là tương lai của đất nước, là người mẹ thứ hai của em, là người Hà Nội, là vốn quý nhất Bây giờ các em sẽ à, lần lượt chọn từ ngữ ở cột A Nói với từ ngữ ở cột B cho thích hợp Đầu tiên cô làm mẫu cho các em Từ ngữ thứ nhất là bạn Lan Mình nói với từ ngữ ở cột B là người Hà Nội Còn những từ ngữ còn lại các em suy nghĩ và làm bài nhé Sau khi làm bài 2 xong, các em sẽ qua bài tập số 3. Đọc câu kể ai là gì với các từ ngữ sau làm chủ ngữ. Ở bài tập này, bộ phận chủ ngữ đã cho bạn Bích Vân, Hà Nội, dân tộc ta. Chúng ta sẽ thêm vào bộ phận vị ngữ để nó trở thành câu kể ai là gì và các em nhớ cho cô là trong câu đó phải có từ là ở giữa mỗi câu nhé bây giờ các em lấy vở ra và làm vô vở bài 1, bài 2, bài 3 cho cô cô chúc các em học tốt hẹn gặp lại các em